nơi có nhau hai ta ngồi mơ hơi xin vĩnh tay bầu hay ta cứ xuôi luôn với tâm thì không để ngày tên có em với anh bây giờ đã đang ngang ngón thì đôi ta cũng phải chung nhà hơn chưa từng từng mừng đám cưới rước dâu sau khi hôm nào lòng năm tới mình đầy em những mong sang giàu làm sao cứ sang không cần trời đã tính đã dính màu luôn Người ta cứ nói duyên tình còn em thì dính sức chọn con vuông. Nhận khi đã đến tay mình Vậy tơ đã dính nên mình thành đôi Dính luôn ba má hai nhà Xui gia kết ước thì đám cưới thì mừng thôi Tình ước trăm năm Duyên thành đôi nhận tới xa xăm Ta xin ta coi nhau quanh hay cô công chúa ngoan gì thì tới luôn chẳng có mượn doanh như nhân đơn Trên ước trăm năm chuyên thằng đôi nhưng phải xa xăm tình và có nhà đón cô xưa nắng buồn đừng quên nắng lên